Hello, xin chào quý vị và các bạn. Làm thế nào để biết cái cổ phiếu chúng ta đang phân phối hay là thị trường chung đang phân phối? Thì trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn biết cách uh, phân phối cổ phiếu trong uh, phương pháp phân tích kỹ thuật VSA. Vậy chúng ta biết tìm hiểu về phương pháp phân tích kỹ thuật VSA là gì ạ? À? Chúng ta biết về phương pháp phân tích kỹ thuật VSA chúng ta gì ạ? À? Sử dụng ba cái à, ba cái nguyên tắc trong đầu tư đó là chúng ta sử dụng đó là chín ở à, những quy luật cung cầu tức là giá khối lượng để chúng ta biết là cổ phiếu đang mua hay là bán ra và thứ hai là chúng ta sử dụng về gì ạ à, quy luật nhân quả để chúng ta biết rằng là nguyên nhân để tạo ra những cái xu hướng cổ phiếu đang tích lũy hoặc là cổ phiếu đang phân phối và thứ ba là chúng ta hiểu rõ là cổ phiếu đó đang được thu gom vào hay là đang được phân phối bán ra thì trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn biết cách là làm thế nào để chúng ta nhận biết được cái cổ phiếu đó đang phân phối vậy phân phối là gì ạ à? phân phối là gì ạ à? là quá trình mà các nhà đầu tư tổ chức các nhà đầu tư lớn à, bán cổ phiếu ra cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ hay là chúng ta gọi là các nhà đầu tư cá nhân và khi các nhà đầu tư cá nhân và thu lượng một lượng số cổ phiếu rất là lớn mà nhà đầu tư tổ chức họ lại tiếp tục bán ra đến một thời điểm nào đó thì nhà đầu tư cá nhân không có gì ạ à, không có khả năng thu mua được các cổ phiếu cũng như là không có nguồn lực để thu mua được các cổ phiếu nữa thì thường là cổ phiếu bắt đầu trong quá trình suy giảm và đấy chúng ta gọi là quá trình phân phối á và lý do tại sao lại phân phối bởi vì ờ, chúng ta biết rằng là cổ phiếu sau khi ờ, được tích lũy ở một thời điểm nào đó thì cổ phiếu bắt đầu đi đi lên tăng giá rất là mạnh và để làm thế nào để bán ra về chốt lợi nhuận thì nhà đầu tư tổ chức sẽ gì ạ có những cái hành động đó là Ờ, rung lắc kéo lên kéo xuống để bán cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ và quá trình này là quá trình phân phối họ họ làm sao để họ bán được số lượng cổ phiếu nhiều nhất họ làm sao để bán được nhiều cổ phiếu nhất và đấy chính là một trong những quy luật mà thường xuyên diễn ra trên thị trường chứng khoán nếu bạn là nhà đầu tư mới hoặc là bạn nhà đầu tư đang tham gia thị trường thì cái việc mà bạn cần phải biết đó là cổ phiếu của bạn đang được thu gom hay là đang được tích lũy hay là đang được phân phối bán ra hay là đang uh, thấy rằng các nhà đầu tư tổ chức đang thoát ra và khỏi thị trường đây là cơ hội để các bạn bán ra thì uh, để chúng ta hiểu rõ hơn làm thế nào để chúng ta biết quá trình phân phối thì uh, bây giờ chúng ta ngay bây giờ chúng ta có thể hiểu và trên những cái cái biểu đồ cũng như là cái lý thuyết căn bản cũng như là giúp cho chúng ta định hình về quá trình phân phối trong đầu tư chứng khoán đó. trước hết chúng ta nhìn được một cái biểu đồ đây là một cái biểu đồ chúng ta gọi là nếu một cái cổ phiếu phân phối thì chúng ta có thể hiểu đơn giản như sau ạ cái điều đầu tiên cái bước đầu tiên đó, chúng ta có thể quan sát vào cái hướng đi lên này thường thì quá trình hướng đi lên này khối lượng ở giai đoạn đầu tiên thì bắt đầu chúng ta thấy được khối lượng rất là lớn các bạn lưu ý ạ. khối lượng rất là lớn và chúng ta gọi là quá trình chạy nước rút tăng tốc ở đoạn này và thường thì khối lượng cao nhất vào cuối phiên cuối ở giai đoạn đoạn à, đoạn phân phối này khối lượng rất là cao và sau đó thì cổ phiếu sẽ có những đợt điều chỉnh khối lượng giảm rất là mạnh ở đây chúng ta gọi là khối lượng giảm rất mạnh và quá trình tăng giá ở lần tiếp theo thì chúng ta thấy là khối lượng bắt đầu có dấu hiệu nhỏ lên nhỏ đi ạ tức không khối lượng nhỏ đi và sau quá trình giảm thì khối lượng tiếp tục gia tăng và tương tự như vậy thì những cái lần kéo lên này khối lượng giảm đi khá đáng kể và quá trình giảm mạnh quá trình điều chỉnh này thì khối lượng bắt đầu tăng lên rất là lớn thì đây chúng ta gọi là quá trình này là quá trình phân phối đơn giản không ạ bao nhiêu bạn thấy là một quá trình phân phối là quá trình gì ạ thu gom thì ít đi và quá trình bán ra thì nhiều hơn thì chúng ta gọi là quá trình phân phối tại quá trình phân phối này ở giai đoạn đầu thì chúng ta thấy là quá trình phân phối vẫn tiếp tục diễn ra với số lượng lớn nhưng về cuối ở giai đoạn thì chúng ta thấy là nhà đầu tư nhỏ lẻ nhà đầu tư cá nhân chúng ta thấy là cái lượng thu gom bắt đầu ít dần đi nên chính vì vậy thì những cái giai đoạn giảm mạnh càng phía sau thì cổ phiếu càng giảm mạnh càng phía sau thị trường chung càng giảm mạnh ở đây chúng ta có một khái niệm khác nữa trong quá trình phân phối thường thì cổ phiếu gì ạ à? thường cổ phiếu nó có hai loại một loại là cổ phiếu nó gì ạ à? nó đạt gần đến đỉnh và nó tiếp tục gì ạ à? sau khi giai đoạn đầu tiên nó là phân phối chẳng hạn cái cổ phiếu này thì sau một giai đoạn tăng tốc thì ở giai đoạn đầu tiên chúng ta gọi là phân phối nhưng sau cái đoạn phân phối đầu tiên chúng ta là pha A này thì cổ phiếu sẽ gì ạ à? tái tích lũy tức là quay trở lại tích lũy lại và sau khi tích lũy lại trên cái đoạn đầu tiên là phân phối bởi vì giai đoạn này là có rất nhiều nhà đầu tư cá nhân họ bán ra để họ chốt lợi nhuận cũng như là giai đoạn này cổ phiếu đã có một khoản lợi nhuận khá là lớn nên giai đoạn này cũng diễn ra phân phối tuy nhiên thì vì cổ phiếu này có thể là cổ phiếu tăng trưởng và nó chưa chạy hết chu kỳ nên nó tiếp tục kéo lên một nhịp nữa có thể hai nhịp nữa trước khi phân phối nên ở đây chúng ta gọi giai đoạn này là giai đoạn tái tích lũy còn trường hợp mà chúng ta nhìn thấy phổ biến nhất ở đây khi mà chúng ta đang muốn nói trong cái video này đó là giai đoạn này ở đây các bạn sẽ thấy là trong dạng phân phối ở đây chúng ta chia làm 4 pha 5 pha đấy ạ pha đầu tiên chúng ta có thể thấy rằng là bất cứ cổ phiếu nào nó cũng tuân theo cái pha này pha đầu tiên chúng ta là pha A pha này thì thường là cổ phiếu sẽ tăng rất mạnh chúng ta gọi là tăng chạy nước rút và trong giai đoạn này thì thường nó có hai nhịp tăng mạnh nhịp đầu tiên chúng ta gọi là cái nhịp uh, từ đáy lên đến gì ạ giữa giữa chừng chúng ta gọi là pha này cái đoạn này là chính là PSI chúng ta tạm hiểu như vậy đó là lúc này là nhà đầu tư tổ chức đã bán ra một lượng rất là lớn ở đây sau đó thì chúng ta thấy là họ tiếp tục kéo một quá trình chạy nước rút kéo mạnh chạy nước rút ở giai đoạn tiếp theo và sau quá trình chạy nước rút ở giai đoạn tiếp theo chúng ta gọi là vùng quá mua ở đây thì những đợt giảm mạnh giảm mạnh diễn ra rất là lớn ở giai đoạn pha A này và trên quá trình kéo lên này thường là khối lượng thấp chúng ta đây gọi là pha A ở pha B tương tự như vậy những cái quá trình giảm mạnh ở đây chúng ta gọi là SOW là những quá trình mà bị phân phối khối lượng lớn và những quá trình đi lên này thường là gặp đỉnh thì nó tạo ra khối lượng rất là lớn thường là nhưng giá thì không có dấu hiệu tăng các bạn nhá đỉnh khối lượng rất là lớn nhưng giá thì không có có gì ạ có dấu hiệu tăng hay chúng ta gọi là những cái quá trình UT hay chúng ta gọi là có thể gọi là áp áp thấp đầu phiên thì tăng mạnh cuối phiên không tăng nên sau quá trình này thì cổ phiếu lại tiếp tục giảm và quá trình giảm này thường thì nó sẽ kéo dài có thể là với cổ phiếu blue chip thì cái quá trình tích lũy này quá trình phân phối này nó có thể 3 đến 6 tháng hoặc nhiều hơn với những cổ phiếu penny hoặc đầu cơ thì nó chỉ có pha A hoặc B này tức là có thể pha A hoặc B còn một số cổ phiếu khác thì nó đến có thể pha C ở giai đoạn ở trong pha pha B này thì thường gì ạ à, nó có thể kéo thêm một giai đoạn nữa đó là pha C trong trường hợp cổ phiếu gì ạ à, vẫn có rất nhiều dòng tiền của nhà lò nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn muốn tham gia vào thì ở cái pha C này thì chúng ta cũng thấy rằng là ở ờ, cổ phiếu nó cũng gì ạ à, rất chúng ta cảm giác là cổ phiếu rất là khỏe sau khi nó vượt qua những cái đỉnh ở đây chúng ta đỉnh QT này và đỉnh BC này đây là cái đỉnh cao nhất của nó với khối khối lượng rất là lớn nhưng giá không tăng và quá trình này có thể từ điểm này lên đến điểm này có thể kéo dài 20 thậm chí 30 phần trăm khiến cho chúng ta cảm giác như là thị trường bắt đầu bước vào một xu mới chu kỳ mới tuy nhiên ở giai đoạn này thì chúng ta có thể một số nhận diện như sau đó là sau quá trình mà vượt đỉnh khối lượng lớn như này khối lượng rất lớn và chúng ta thấy là những đợt phía sau này giá bắt đầu có dấu hiệu gì ạ à? dấu hiệu giảm dần tức là mỗi một lần kéo lên thì chúng ta thấy là giá thấp và những cái đợt điều, điều chỉnh sau thì giá bắt đầu có xu hướng thì, à, tăng rất là mạnh ở sau những điều chỉnh sau và sau quá trình ở pha C này thị trường bắt đầu bước vào một cái đợt giảm rất mạnh và trong quá trình giảm này thì thị trường sẽ gặp một cái vùng hỗ trợ ở đây chúng ta gọi là vùng hỗ trợ support line này đây cái hai cái đường để hỗ trợ và quá trình này nó tiếp tục kéo lên nhưng với những cái biên độ giảm dần và sau đó thị trường sẽ bước vào một giai đoạn kết thúc đó là giai đoạn pha E đó là giai đoạn kết thúc à, dù là các bạn đang sở hữu cổ phiếu hay là quan sát về thị trường chung thì đây là một trong những cái gì ạ đây là những cái phân tích phổ biến trong tất cả các cổ phiếu bạn sẽ có thể nhìn thấy là các cổ phiếu có thể nó chỉ có pha A thôi thường là những cổ phiếu ở chúng ta gọi là những cổ phiếu mang tính chất đầu cơ cao à, có thể có những cổ phiếu nó có ở pha B đây thì thường là những cổ phiếu mang tính mid cap tức là nó gì ạ có những cái chung à, những cái cái khối lượng mang tính chất là trung bình và ở những giai đoạn thêm ở giai đoạn C thì thường là những cổ phiếu vốn hóa lớn thì nó sẽ có có giải pha A, pha B và pha C ạ. Đấy là những cái điều mà các bạn cần lưu ý trong phương pháp đầu tư VSA. Nên chính vậy khi mà chúng ta nghiên cứu về phương pháp đầu tư VSA thì có một số các bạn sẽ thấy không hiểu rằng là tại sao có những cổ phiếu nó ta tăng mạnh thế, nó tăng rất là dài, nhưng tại sao có những cổ phiếu thì nó chỉ tăng một đoạn rất là ngắn trước khi đó điều chỉnh rất mạnh nên tùy thuộc vào số vốn hóa tùy thuộc vào thời điểm thị trường tùy thuộc vào phân khúc cổ phiếu mà cổ phiếu có thể tăng ở giai đoạn ngắn giai đoạn dài hoặc là chúng ta thấy là phân phối uh, nhiều ít tùy thuộc vào chúng ta gọi là những cổ phiếu vốn hóa thế thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào quan sát xem là những cổ phiếu trên thị trường nó có thể ứng dụng vào cái VSA không về cơ bản thì VSA là một cái phương pháp phân tích kỹ thuật có độ an toàn cũng như là độ chính xác rất là cao nên chính vì vậy thì có rất nhiều các giải pháp về phân tích kỹ thuật như là chúng ta sử dụng nến sử dụng Ichimoku sử dụng sóng Elliott sử dụng uh, rất nhiều công cụ uh, phân tích kỹ thuật khác nhưng với chiến lược mà chúng ta đang sử dụng ở đây đó là VSA nó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quá trình vận động của cổ phiếu giúp chúng ta hiểu rõ hơn rằng là nhà đầu tư lớn các tổ chức họ đang làm gì và đặc biệt là giúp chúng ta nên đầu tư cổ phiếu trong giai đoạn ngắn hạn hay giai đoạn dài hạn đấy là những lý do chúng ta cần phải biết được à, tiếp theo chúng ta sẽ nói về gì ạ à, quan sát về cái biểu đồ này thì chúng ta cũng thấy là nếu biểu đồ này thì chúng ta cũng quan sát là nếu những cái đỉnh chúng ta cũng đã thấy là có đã vượt đỉnh đúng không thị trường chúng ta thấy rằng là sau một quá trình này vượt đỉnh nhưng nếu bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là những cái quá trình vượt đỉnh tới này nó có vượt qua được những cái vùng đỉnh này không dù là thị trường có hồi chúng ta gọi thấy là những cái đợt quá hồi nhưng hiện tại xu hướng mới đã tiếp tục diễn ra chưa nếu chúng ta chưa có thấy xu hướng mới hoặc là chúng ta chưa quan sát được ở trên cái vùng này dù là nó vượt đỉnh đấy ạ nếu trong trường hợp vượt đỉnh này thì chúng ta xem là cái khối lượng này lớn hay nhỏ và nó có vượt qua hay không hoặc là chúng ta quay trở lại cái trường hợp này đấy đây là cái trường hợp những cái đợt mà sau này dù là kéo lên khối lượng thấp hơn thì chúng ta cũng lưu ý là khả năng có những đợt điều chỉnh Ờ, là hiện hữu nên chúng ta về cơ bản là chúng ta cần phải phân tích đầu tiên là gì ạ cái khối lượng ở những đợt sau này nó có đạt yêu cầu hay không thì ở đây chúng ta thấy rằng là rõ ràng khối lượng ở đây về cơ bản thì chúng ta thấy là nó vẫn đang thấp hơn so với những cái đỉnh cũ ở đây nên chính vì vậy thì những cái khối lượng ở đây nó vẫn chưa đạt một yêu cầu cho một xu hướng đi mới cái điều, điều thứ hai là chúng ta thấy là để thị trường nó bước vào một chu kỳ tăng nó phải vượt qua một cái rào cản rất là lớn ở phía trên này với khối lượng rất là khổng lồ ở đây và nếu khối lượng nó chưa vượt qua cái khổng lồ ở đây thì chúng ta nhìn về gì ạ tổng thể thị trường chung tổng thể của thị trường chung vn index nó vẫn chưa bước vào một chu kỳ tăng và việc mà cổ phiếu chưa bước chu kỳ tăng nó có thể tạo ra một xu hướng giống hệt như thế này nên các bạn có thể lưu ý rằng có thể tạo ra một xu hướng giống hệt như này bởi vì sau những đợt kéo lên mà thất bại thì thị trường có thể bước vào đoạn D và e, đoạn, đoạn D và đoạn E còn trong trường hợp thị trường nếu bước vào một xu mới thì bắt buộc nó phải gì ạ có quá trình tích lũy trước khi vượt qua đỉnh và tạo ra quá trình LPS tức là những cái biên độ bắt đầu có thể thu hẹp hẹp nhỏ ở đây đây là một cái góc độ để các bạn phân biệt ra là quá trình phân phối có thể là bước vào một chu kỳ giảm và quá trình mà tái tích lũy nó là hai trạng thái khác nhau hoàn toàn trong quá trình chiến lược đầu tư vậy nếu chúng ta nhìn vào cái biểu đồ về quan sát về thị trường thì chúng ta thấy là giữa thị trường chúng ta nhìn thấy là có thể chúng ta có kiếm được một vài phần trăm lợi nhuận vào một nhóm cổ phiếu nào đó nhưng ở đây chúng ta sẽ gì ạ với các nhà đầu tư chúng ta một là chúng ta đầu tư chung và dài hạn thì chúng ta cũng là lưu ý rằng là vượt chúng ta đầu tư chung dài hạn với nhóm cổ phiếu nào chúng ta cần phải biết là cổ nhóm cổ phiếu đó đang tích lũy ở trong giai đoạn nào chẳng hạn nếu cổ phiếu đó nó đang ở trong cái giai đoạn như này thì chúng ta thấy là chúng ta hạn chế giao dịch còn trong trường hợp một vài các trường hợp như cổ phiếu nào đó mà đang kiểu dạng như là tái tích lũy như nhóm cổ phiếu dầu khí chẳng hạn ở đây thì chúng ta có thể có những nhịp có thể có những nhịp sau khi mà cổ phiếu test lại những cái vùng đáy ở đây thì chúng ta có thể tham gia vào những cái khi mà cổ phiếu test xong tức là kiểm tra lại tất cả cái vùng đáy này thì chúng ta có thể tham gia khi mà cổ phiếu bắt đầu thoát lên với khối lượng lớn thì lúc này dù là thị trường có thể đi xuống nhưng cổ phiếu đã bước vào một trend tăng tức là một xuống tăng cũng như là đã test kiểm tra đủ khối lượng thì lúc này chúng ta mua vẫn độ an toàn nên ở đây chúng ta thấy là tùy vào cái nhóm cổ phiếu chẳng hạn chúng ta sẽ nhóm nhìn vào một nhóm cổ phiếu khác trong cái thị trường mà nó ảnh hưởng rất lớn thị trường đó là chúng ta có thể nhìn thấy cái nhóm cổ phiếu về chứng khoán thì rõ ràng cổ nhóm cổ phiếu chứng khoán ở đây các bạn có thể thấy ở đây đó là gì ạ khi mà cổ phiếu nhóm chứng khoán này thì quá trình đi lên chúng ta thấy là đã gì ạ đây là một quá trình kéo xuống ở đây chúng ta nhìn ở các đáy sau thấp hơn nó giống như cái giai đoạn này của cái chu kỳ cổ phiếu đây nó giống như giai đoạn này và khi nó giống cái giai đoạn này thì cổ phiếu bắt đầu nó đang tạo ra quá trình tích lũy đi ngang ở phần bên dưới này thì chúng ta cũng thấy rằng là nếu quá trình tích lũy đi ngang này nó bị phá vỡ thì điều gì diễn ra với nhóm cổ phiếu này điều gì sẽ diễn ra với nhóm cổ phiếu này nếu quá trình này bị phá vỡ nên về cơ bản chúng ta thấy là kênh xu hướng thì nó đang gì ạ đang trong xuống giảm và hiện tại thì cái cổ phiếu này nó đang gì ạ có xu hướng bị phá vỡ trong kênh đi xuống vậy nếu bạn là nhà đầu tư bạn lựa chọn cổ phiếu này thì rõ ràng là cái dụ rủi ro bạn rất là cao và khả năng thất bại sẽ rất là lớn thì còn ngược lại thì chúng ta đang nói về một cái nhóm cổ phiếu như là chúng ta đấy dầu khí thì những cái nhóm cổ phiếu dầu khí này thường thì nó, chúng ta sẽ biết rằng nó sẽ test lại những cái vùng này thường nó lên mà không có đạt được cái lượng thì nó sẽ test lại những cái vùng kiểu chúng ta gọi là cái vùng đáy cũ trước khi có thể nó tạo ra một xu mới bằng cái nhịp và chúng ta có thể mua lại sau thì cái cổ phiếu này chúng ta sẽ phân tích ở phần bên sau bên bên trong trong cái những video tiếp theo thế thì chúng ta cũng sẽ thấy là đây một dạng cổ phiếu nó giống như một dạng cổ phiếu như này các bạn thấy là một cái cổ phiếu thường thì nó sẽ lên nó tạo tăng tốc nó sẽ lên uh, một cái nền và nó tái tích lũy và sau khi tái tích lũy thì nó chạy một cái quá trình chúng ta là một chạy một quá trình đó là giai đoạn cuối của một chu kỳ và nếu cổ phiếu này nó chạy một cái quá trình cuối của chu kỳ thì cái quá trình kéo lên này nó giống cái đoạn cuối này nó kéo lên nó cũng giống ở một cái giai đoạn như này đó đây là những cái giai đoạn kéo lên có thể vượt đỉnh và thậm chí là nó có thể tạo ra những vượt đỉnh như này thì những cái quá trình kéo lên này là những cái quá trình mà phân phối trước khi có thể kết thúc một chu kỳ cổ phiếu đấy là toàn bộ những cái cái phân tích về xu hướng cũng như là quá trình phân phối diễn ra của một nhóm cổ phiếu hoặc là chúng ta có thể nhìn thấy cổ phiếu CDO đây là cổ phiếu mà chúng ta có thể nhìn rất rõ sau khi mà nó tạo ra một nhịp thì chúng ta thấy là với những quá trình rơi như này chúng ta để ý một chút thì chúng ta thấy là ở à, những đợt kéo lên như này khối lượng lớn kéo lên tiếp tục kéo lên dù là cổ phiếu này một vài trường hợp trường hợp nó có thể kéo lên thì những cái quá trình này kéo lên nó chỉ mang tính chất là kéo lên để phân phối chứ không phải là kéo lên để tái tích lũy bởi vì cổ phiếu đã ở trong một quá trình chạy nước rút rồi quá trình chạy nước rút rồi thì quá quá trình kéo lên này để mang tính chất là tiếp tục phân phối trước khi bước vào chu kỳ giảm vậy nếu bạn đầu tư một cổ phiếu này trong chung và dài hạn thì có thể chúng ta đã đang bất lợi bởi vì chúng ta không hiểu rằng là quá trình kéo lên này để tiếp tục phân phối khi mà cổ phiếu đã kết thúc chu kỳ rồi đây là quá trình kéo lên để phân phối và cái quá trình này là cái quá trình mà chúng ta thấy là thị trường bắt đầu nó đang diễn ra với một nhóm cổ phiếu và chúng ta cần phải lựa chọn cái nhóm nào đang phân phối thì chúng ta nên chúng ta giảm bớt tỷ trọng thay vì chúng ta lại tập trung mua vào và nếu trong trường hợp mà thị trường nó không đạt kỳ vọng chúng ta đầu tư theo chung dài hạn thì chúng ta gặp rất rất nhiều cái rủi ro trong đầu tư nên ở đây chúng ta nên là chọn thì chúng ta nên chọn những cái nhóm cổ phiếu nào đang được hưởng lợi lớn nhất trong lần này và chúng ta nên mua vào những thời điểm tốt nhất còn trong trường hợp mà thị trường nó gì ạ à, nó không đạt yêu cầu thì các bạn nên gì ạ à, tức khi mà chúng ta không có cái cái cái kế hoạch cũng như là không hiểu biết là chúng ta mua nên mua cổ phiếu nào thì chúng ta nên đứng ngoài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 thì Dũng tin chắc rằng là bạn sẽ thấy rằng là việc mà bạn không cần phải gì ạ phải uh, mất rất nhiều thời gian để thu gom nắm giữ cổ phiếu quá dài hoặc là bạn có thể gì ạ uh, nhiều lúc các bạn cần phải bán cổ phiếu để tránh trường hợp là bạn bị uh, chúng ta gọi là bị mất chi phí cơ hội trong đầu tư và chúng ta có rất nhiều lựa chọn khác để chúng ta tham gia vào những cổ phiếu nhóm ngành khác nhau một lần nữa xin chân thành cảm ơn chúc các bạn có một buổi tối bình an xin cảm ơn rất nhiều và nếu các bạn thấy là, là video này hữu ích thì hãy nhớ là đăng ký kênh của Dũng bởi vì tiếp tục buổi sau Dũng phát về những cái cổ phiếu về dầu khí đặc biệt là phân tích chi tiết về các cổ phiếu dầu khí thì bạn là những người sớm nhất để nhận được video tiếp theo của Dũng xin chân thành cảm ơn